cảm ơn tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh nhà đất Về Long Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà 4 tầng có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Căn nhà có diện tích trên sổ đỏ là 38 mét vuông được xây thiết kế 4 tầng Ngõ trước nhà rộng 2 mét cách trục đường chính ô tô đi 20 mét đây là phía trước mặt tiền của ngôi nhà ngôi nhà có mặt tiền trên sổ đỏ là 3 m 98 nở hậu 4 mét mời vâng tất cả mọi người cùng vào tham quan phía trong ngôi nhà ở à, phần vâng, phía trước ngôi nhà chúng tôi có hai lớp cửa bên ngoài lớp cửa sắt phun sơn tĩnh điện bên trong sẽ là lớp cửa nhôm kính việt pháp như mọi người đang thấy đây đây là phần phía trước ngôi nhà đây sẽ là phần để xe máy chúng tôi thiết kế phía trước sẽ là phần để xe máy bên trong sẽ là phần nhà bếp căn nhà vừa hoàn thiện xong nên ờ, chưa đóng điện tất cả mọi người ạ xin mọi người cùng vào tham quan ờ, bên trong ngôi nhà hơi tối một chút đây sẽ là phần tủ bếp Phần vâng, tủ bếp này thiết kế thì ờ, được làm từ chất liệu là gỗ sồi nga Còn mặt bếp sẽ là đá đen kim tuyến Các thiết bị vệ sinh inox 34 Tôi sẽ quay ờ, toàn cảnh bên trong ngôi nhà của mình Rất là rộng Xin nhắc, xin nhắc lại diện tích ngôi nhà là 37 mét vuông, mặt tiền là 3,98 là hậu 4 mét tầng 1 thì sẽ có một nhà vệ sinh được tận dụng từ phần cầu thang nhà vệ sinh nhỏ thôi xin mời tất cả mọi người tham quan tầng 2 đường dẫn lên tầng 2 thì chúng tôi ờ, có sử dụng phần lan can được gỗ đây là làm từ xong ờ, xong ờ, nghiến tay tay trỏ còn tay đây phần đá black đá cầu thang này sẽ là đá tự nhiên bình định xin mừng tất cả tham quan tầng 2 tầng 2 sẽ là chia hai phần bên trong sẽ là phòng khách phòng khách thì đằng sau có cửa sổ rất là sáng phía trên là làm trần thạch cao ở giữa sẽ là nhà vệ sinh ở bên ngoài là phòng ngủ căn nhà thoáng trước sau nên ờ, tất cả các phòng đều có cửa sổ đây là trần thạch cao một sơn nhà sẽ sơn ờ, vàng lông gà tất cả hệ thống cửa trong nhà cửa thông phòng cửa sổ sẽ làm từ ờ, nhôm việt pháp chống ờ, cong vênh mối mọt đây là nhà vệ sinh ở đây chúng tôi có để đèn chờ của bình nóng lạnh các thiết bị vệ sinh nhà đều là sử dụng hàng Inox Xin mời tất cả mọi người tham quan tầng 3 Tầng 3 cũng cơ bản giống tầng 2 Tầng 3 sẽ có hai phòng ngủ trước và sau Đây là phòng ngủ phía sau nhà vệ sinh ở giữa phòng ngủ phía trước xin mời mọi người cùng tham quan tầng 4 ở tầng 4 thì chúng ta sẽ còn có phần khu vực này là khu vực để máy giặt đây chúng tôi đã để hết đầu chờ phần nước cấp phía trên sẽ phần hướng trời phía trước sẽ là phòng thờ và về sau phía sau sẽ là phần sân phơi đây có mái tôn chuồng cọp Xin nhắc lại à, tất cả thông tin ngôi nhà cho tất cả mọi người, quý vị cùng nghe. Căn nhà có địa chỉ tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có diện tích trên sổ đỏ là 37 m2, mặt tiền 3,98 m, ở hậu 4 m. Căn nhà có ngõ trước nhà rộng 2 m, cách đường trục chính ô tô 20 m. Căn nhà đang có giá chào bán là 1,5 tỷ đồng, có thương lượng và bao thuế phí sang tên. Khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với số điện thoại của chúng tôi trên bài viết. Chúng tôi xây dựng ờ, chúng tôi là công ty xây dựng có rất nhiều căn nhà có đủ hướng cho tất cả mọi người cùng tham khảo video đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video